đó rồi rút lên rồi ngay ở đâu hả chưa đâu phải gì đâu xích kia đúng nhà của ai á ờ con kìa con con kìa trời ơi nó mạnh Ôi. trời ơi coi nó hút tay nhà tú luôn trời ơi có mịn hiền các bạn á trời ơi vậy là sao nhà tốn thì sao trời ơi con mịn hiền các bạn á rồi nó hút kìa ờ ngay nhà bển luôn em ơi bệnh bển luôn hả ừ ngay bệnh bển luôn á ngay hả con của mình luôn á ờ đi vô đi pin tự ngàn năm mới có hả mẹ đúng rồi cho chụp hình lại chụp hình lại mẹ con đứng xích vô đi quay mặt vô còn còn còn còn đó đó đó ủa ủa ủa sao ở đâu rồi cái đó là hút nước ở đâu đâu có gió rồi nó nó nó nó hút đồ lên ba cái giấy đó chứ ủa hiện tượng này có gây chết người không không mình gặp vậy đó hiện này là cho phúc lại hả u ừ, yeah vậy là năm nay con giỏi quá là ngôi sao ở chỗ luôn chim ngôi sao chim gì chim bay chim rác nữa đẹp đẹp nó à, nó cuốn rác còn lên nữa chứ Thank you. là dầu gồng mình đại nè các bạn đây là lên stream trực tiếp này. nó sắp hút xuống tới mặt đất à. rồi lâu lắm rồi mới thấy giờ đâu á ờ, gió cấp ờ, đó nó hút ở dưới rồi. không cái đuôi biết nó có cái đuôi kìa đuôi dưới kìa kìa kìa kìa kìa nhiều kìa đó nó kìa tạo sắp là ôi nó chơi nó chuẩn bị nó nó nó nó nó nó đưa cái giọt xuống đất rồi phật chết mẹ chuẩn bị tới phật rồi đây đây đây là các bạn quan âm bồ tát đang chống đỡ cái cái cơn lốc kìa có đuôi có đuôi kìa ồ cái đuôi hết biết kìa quay rồi không quay trời ơi má ơi nó nó nó nó lú rồi nó lú nó lú sắp tới đất rồi kìa kìa con một con bay lên kìa nó nó nó không hai con bay lên kìa kìa kìa kìa hả thằng lộc nó có vui không hả à. Ờ. trời ơi càng ngày nó càng to rồi chết cha càng ngày gió càng mạnh các bạn ôi ơi má ơi hết hồn wow càng càng nó càng to rồi ô nó nó, nó đôn cục nó luôn kìa ồ tới mình tới rồi Ờ. không à. nó bị quan âm bồ tát đẩy uh, lên rồi đúng đúng đúng làm sao mà kéo lại được tới quan âm bồ tát được Bạn dạ, hết chưa không dùng nữa tìm miếng ơi tới phật là hết rồi tan rồi làm sao mà nó dám qua mặt được quan âm bồ tát đúng quan âm bồ tát đang đứng ở đây nè các bạn đúng giờ gồng này đã đến gần quan âm bồ tát thì sẽ bị thu nhỏ lại xây là văng cái đầu với <laughs> má nó xàm này ngay gồng luôn em để gồng ghê các bạn thấy không hồi nãy tự nhiên là nó bụi chản luôn mà bây giờ nó lại ờ, gạt quan bồ tát là nó nhỏ xíu lại có thể là nó qua khỏi quan âm bồ tát thì nó to lại đi ngược là nó sấy ra nó chân nó rồi tan rồi nó đi ngoài biển rồi đó nó không đi xuống biển đâu Được, tới gần, nhìn, nhìn thấy gần mà không chắc ở trong đây trong đây trong biển á chứ em đây nãy giờ là cái lóc cái đó là dân nhà chân rồi mới hạnh ơi đâu nó nó chưa tạo xuống tới đất mà ờ nó mình luôn dữ lắm biển lâu lắm nó thấy mình trời không tôi là 23 năm ba rồi bánh chân rồi không thấy đâu cả à. rồi một hai ba biến mất rồi đưa lên nhóm đồ ha xe Ôi,